đó ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh uh, ờ, di khải gaming cũng như là trở lại với video lần này lần này thì uh, sau một hôm uh, hai hôm đánh con lông đao thì có vẻ thì tống kim thì cũng chỉ tốt là 17 18 19 này nọ các kiểu thôi thì khá nhiều anh em bảo khải đổi sang xét xét uh, con lông xét trải nghiệm xem thì ok thì uh, khải cũng đã có mắt uh, lô đầm của thiên con lông xét rồi thì ngại gì mà không đổi trải nghiệm cho anh em xem ok chịu làm khán giả thôi anh em ơi ok bây giờ chúng ta sẽ lên đảo tại uh, tình hồng uh, 6 năm Ừ, đúng rồi tại tinh hồng ấy mới tại tinh hồng làm gì bây giờ chỉ việc lên tại uh, ờ, sang uh, kỹ năng là ok rồi à tinh hồng nữa tinh hồng gì uh, ờ, sức uh, về uh, sinh khí nữa nè ok kiểu gì cũng tại cả hai ok tại cả hai nè full sinh khí và tại là điểm kỹ năng đỡ về côn lung xét cho anh em xem đó chịu làm khán giả thôi anh em ơi hello anh ngô minh đảng nha hello anh em mới vô hello anh john smith nha ok hello dương minh hello hướng trần hello cậu út mẫn hello tất cả anh em mới vô ok bây giờ khải sẽ chuyển sang uh, con lồng xếp um, lo động cửu thiên nha nè rồi tải tỷ thôi này thì tải cho anh em à, xem cùng xem và trải nghiệm à, lần này thì tải sang con lồng xếp là chắc là vẫn là full sinh khí thôi nè full sinh khí thôi nè do đó rồi đầu tiên thì đọc mắt sinh khí ngay để cho anh em xem đồ sâu ôi sao tính ra ít ít khăn lôi dữ rồi tính ra khăn lôi có 37 Ây chà chà Cần nha Mắt sinh khí nè mà Ok bây giờ đã rồi à, Tăng hết điểm rồi rồi Thử uh, lực tay được nhiều Thử cần đói thử lực tay à, có, có thêm tăng được mana không Ui mana một ngàn gần một ngàn mana này mà Mang cái chi vào mana gần một ngàn mana luôn Rồi Xét hiệp cốt nè Đó Xét hiệp cốt mắt ọp Đó à, Nhận chón 40 Kháng hỏa sinh lực động lực Giày chón 40 kháng hỏa Đại lưng thủ lâm chậm sinh lực cao Nội lực nón thủ lý làm chậm sinh lực cao nội lực bao tay cũng thủ uh, ờ, bao qua lộn <laughs> bao tay làm chậm sinh lực nội lực đó đa số đồ sinh lực nội lực này mà và một cái chì sinh lực nội lực luôn đó cái chì hôm trước sinh boss ra này mà kháng lô 29 sinh lực 140 và nội lực 61 khá đẹp luôn và sau một hôm uh, sau một đêm suy nghĩ thì ok chú ý anh em thôi chuyển xét nha anh em đó, bây giờ chuyển xét thì cứ mát uh, hết đường xét cả đến sau uh, đây mát đường xét đến sau ừ, ừ à, 10 16 14 mắt đường xét tính sau rồi ok xét <clears throat> đó kiếm pháp kiếm pháp nha nam rồi hiểu ngại gì không like nam đúng rồi nam tại vì nói chung là khá nhiều em yêu cầu thay đổi về cầu xét trải nghiệm đi liệu đâu đánh con kim có thể ok hơn không ok test thử thôi nam ngại gì mà, ngại gì vít bẩn mọi người rồi lao động của thiên thiên tớ tấn lôi mát xem thử à, lực tài được bao nhiêu à, ờ, 2k2 ngủ lòi chân phái chân pháp thêm được 4k hiện tại đang uh, kỹ năng cũng có 4 cấp như nè 2000 uh, 2007 à 2007 à máu được có 3k ai xa cảm giác uh, được rồi bút khá là ngợi F6 này này bút khá là ngợi một hai kháng được 66 66 không lôi chạy 30 à, ờ, thêm một cái là cho thêm một kháng nữa rồi 67 Được ra lát lên 7 rồi nếu kiểu này thì à, thiên <clears throat> tầm này thì full điểm rồi nè full điểm tầm này tăng chạy tăng này nọ theo có thể lên được uh, à, 15 không 15 thì lên được bao nhiêu 14 ui quá trời điểm luôn 11 điểm mới lên được 15 thêm được một kháng lôi 16 rồi năm 16 rồi một à, vừa đi uh, cho ban cũng như là lấy kháng cũng được anh em đó lấy uống kháng cho ban cũng ok 69 69 cũng lấy 17 17 17 chiếc mắt kháng luôn rồi 7 mắt kháng luôn rồi kháng lôi được 70 kháng họ là kháng hàng là 75 cộng 1 ui kháng là trâu kháng là 75 cộng 1 Tên 120 được tay ôi anh đủ đây lên hai cây chín đi rồi đây hai cây chín này mà mẫu ba cây sáu đây hai cây chín mẫu ba cây sáu nè tôi đánh thử này em ơi cảm giác hơi yếu đuối em mới có ba cây sáu thôi em ơi đồ kiểu này chứ không dám tăng đam rồi <laughs> tăng nội công 181 nè em ơi nội công 181 thì lực tay nó cho hai cây chín nè chứ lúc nãy lực tay nó có hai cây bảy mấy thôi khả thêm một trăm mấy chục nội công nữa nè mana một k mốt ôi trời ơi coi game này người ta full sân khới thì máu được nhiêu này máu được ba k sáu hello thì uh, what hello này mới vô khả lai uh, à, giờ lâm được uh, ở server này khoảng tầm hai năm rồi em ơi hai đến ba năm rồi em ơi cái thằng lại tìm đánh ấy. full sân khới đây này lực tay có hai k bảy hai k bảy chín mấy hai k bảy năm chín máu ôi hay là full máu nè hay là full máu cho trâu bò nè lực tay hai k bảy năm chín thôi Server này server S8 Phật Sơn ký sử trang chủ game công thành chiến xưa.net nha bạn ơi. Lực tay này có 207 thôi em ơi. Mà máu lên được à, thêm 500 máu nữa. Ôi trời ơi. Bây giờ hay là mình lấy cái hướng châu nè. Hướng châu thì mình sẽ giữ là máu 4.1. Còn lúc nãy máu có 3k6 thôi. Đó, 160 à, điểm nội công Mình đẩy về sinh khí thì sẽ lên được thêm 500 máu nè Hay là lấy full máu cho châu nha Hay là trước mắt mình test full máu nè chúng mấy mình test full máu đi đúng không ok không nè trước mắt mình test full máu đi máu 3k thôi cũng ổn rồi á tại vì uh, cũng chưa đánh cầu lùng xét với cái tầm như thế này em mày, full nội công à ôi máu 3k full nội công vãi nồi đánh con này là sắp mạnh không ta máu 3k hả à, đầu cành à. là máu 3k <clears throat> máu 3K thả xem máu 3K thì tỷ lệ chắc là 50 50 là 50 sinh khí 50 uh, ờ, nội nội công phiên bản này phiên bản nội công nè nên là tăng nội công tăng đam nên là nếu mà tăng ờ, nếu như ờ, theo tướng Nguyễn báo thì sẽ khoảng 3 ca máu và phun sinh khí thì tương đương khoảng tầm 5 năm 5 sinh khí và 5 nội công đó vừa chọn 3k 3k ui cái này chẳng lên 3k mốt ngon nha 3k mốt được tay đó rồi rồi máu ba k ôi trời ơi <laughs> cái này được không anh em đủ máu của ba k thôi cái này không biết ổn đây máu ba k ôi hơi khôi nha máu ba k là tay ba k 1 nè tay à, mốt sinh sinh khí nội công <laughs> thử nha anh em thử tầm này thử nha anh em đánh tấm kia là ok nha anh em ơi và hiện tại bây giờ thì con con lôn này đang à, phạm vi hiệu quả với 512 nha anh em đó nó sẽ đánh vào phạm vi hiệu quả 512 ok nếu giờ bôi máu đầu tay không biết là sợ với máu này có trực đam chết hay không đây rồi ok chuẩn luôn mana 2 k 2 k 3 vãi rồi à, ờ, ok anh em ok anh em rồi theo anh em thôi khi nào không ổn thì khải sẽ tải xấu ờ, uh, viên tinh hồng lại nè không gì phải ngại cả tâm này tinh hồng rẻ thôi rồi ok đó đó tâm này uh, khải tất uh, mắt kháng này rồi một chạy là lên được năm là được tóc 30 cũng chuẩn rồi mắt chống phái xương ngào con luôn và mắt uh, ờ, ngũ hành ờ, uh, 6 ngũ lôn chánh phái rồi mắt 3 ít thiên tớ tăng lôi mắt một ít con lôn kiếm pháp và mắt uh, ờ, cuồng lôi chấn địa một ít đó rồi ok lực tay 31 thực sự lực tay này rất cao nè khá là cao luôn rồi ok, không quan ngại nữa vì bây giờ chúng ta lên test xem bài quả thử có trâu bò như thế nào em ơi. Và hiện tại bây giờ thì ạc này thì với bốn kỹ năng vốn có thì nó không đạt được 81 em ơi. Chắc chắn em nhiều anh em hỏi là có đạt được mốc 81 không? Mốc tốc độ đánh 81 không mà lên đảo chi làm này đúng không? Thực sự là không đạt được em mà nếu như à, ạc này à, bốn kỹ năng vốn có đây anh em bốn kỹ năng vốn có này 35 chống phái thì nó chỉ được tốc độ là 73 mà thôi đó tốc độ đánh độ công 73 đó còn nếu mà bây giờ Khải lên thêm một kỹ năng nữa thì đó là 35 kỹ năng chống phái thì có thể đạt được mốc 81 năm thì 35 thì nó sẽ lên được tốc độ công là 90 thì nó sẽ đạt mốc 81 thì đỡ mà vấn đề đạt cái này thì hơi căng em mà nếu mà đạt cái đó là phải bằng set Newton nè thêm một kỹ năng cũng có từ cái áo Newton nữa thì mới ra đạt mốc 81 nha rồi ok Côn lông Đao dồn đam anh Khải ơi Mới biết quát không trụ nổi đâu à Ừ anh nghĩ là Này kiểu 5 năm á năm Thôi cứ trải nghiệm này không ổn thì anh sẽ tay lại thôi Tại vì anh nghĩ máu 3 cao thấp quá nè ơi Mà nhiều anh em bảo ờ, tăng thực sự là Côn lông Đao nó dồn đam Nhiều khi mà mình đâm đâm to quá mình xuống nhiều khi mình uống máu không kịp á nè Không biết là anh em tính như thế nào server này server hoạt động một tay anh em ơi <laughs> cái này không biết chủ đam nói không máu có 3k thôi khá là ít hay là chọn 3k thôi em theo khả nghĩ là chúng ta tăng uh, tròn 3k đi chọn 3k lực tay thôi còn lại full full máu nè trước khả nghĩ nó đam to quá cũng vậy nhưng mà thực sự máu không có là nhanh chết lắm nè anh em thấy không con lông đau máu có 3k thôi mà chết lên chết xuống nói gì con lông xét con lông xét không có máu thì chắc còn chết sớm rồi nè nên là khả nghĩ ok theo ờ, vừa ý anh em thì mỗi bên giảm một tí rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn 3k thôi còn lại full chân khí sẽ đẩy là gì à? tỷ lệ 73 64 64 đó máu được 3k tư máu được 3k tư lực tay 3k ok không này gọi tương đối này mày đó ok không lực tay 3k tròn đều ấy ừ. ok không này khá ok nè rồi cứ trải nghiệm thôi tầm này cứ trải nghiệm thôi anh em nếu mà cảm giác ổn thì cứ giữ lực mà đánh còn không thì khả sẽ tiếp tục lên đảo xấu dương tinh hồng nữa trải nghiệm tiếp tục cho em xem đó có không biết là có công nhân nào ờ, hỗ trợ không em hello trịnh sơn kê hello ờ, hồng phùng ok hello ừ mấu ba k chứ hai nào chết đâu <laughs> mấu ba k ba đi <laughs> ừ ok tầm này mới ba k tư rồi nè đó hợp lý luôn nè em ơi đúng rồi tầm này tinh hồng bảo thạch khá là rẻ nè cứ trải nghiệm thôi tầm này thì ok nha sinh khí tầng uh, ờ, sinh khí tăng uh, nội công tầng 3 đó 73 cho sinh khí và nội công đó ok luôn rồi cứ thử thôi linh đạn không ổn à Khải sẽ tải lại nha anh em Đó nói chung tầm này mình có thể trải nghiệm thoải mái tinh thần khá rẻ Lực tay con lông xét không cần cao quá đâu anh Khải ừ, Anh em thấy chưa anh em thấy chưa lực tay con lông xét không cần cao quá đâu sau này khải nghĩ định tăng dồn full máu luôn cho mình trâu một tí rồi mình cố gắng thả đam đó ok bây giờ thì chúng ta cũng đảo nha rồi ờ, ở video này anh em đừng quên ờ, lần trải nghiệm con lông xét ờ, với bốn kỹ năng này khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và hãy xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày cũng như là up video vào lúc 11 giờ 15 buổi trưa hàng ngày nha Nam. Ok bây giờ chúng ta xuống đảo rồi.